nhìn cho khi ra ra ra, ra, ra tiếp khách nha, cho khách đến đón con lô ừ, kỳ hôm nay cho lô kỳ nghe mà không quen là bọn này nó sủa nó ù tai đấy ù tai đấy thôi thôi Thích. thôi được kìa kìa thôi làm ra làm ra làm thế để yên để cho con nó chứ cho nó no rồi cái đấy là bên lấm da lấm, lấm, lấm, lấm, lấm, lấm, lấm, lấm, lấm, về sau là nó ít chai như, như kiểu con bố này là gần, gần như là nó không có vết chai ở chân bên này bé thế này nó, nó ở trong đá nó lô nhau nó bẩn nó bị ấy, thì mình xịt đi cho nó mình cái chỗ nó sạch thì lớn lên nó không có vết chai như con bố này có vết chai đâu độ này nó cùng với nhau sủa là cứ bị quát hôm nay là cho sủa thoải mái nha dạy, dạy con để nó về nhà một, một hôm nó có gì nó còn sủa luôn người ta ừ. khiếp kinh không nuôi nuôi nuôi chó quen này nhìn nó sủa này có thấy kinh không nhưng mà thực ra là cái kiểu sủa này của nó nó không phải là kiểu sủa dữ đòi đòi đòi hỏi thôi sủa dữ là nó phải vừa sủa vừa phi mà nó có độ hơi hơi xù lông lưng lên